Uh, xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam uh, Hôm nay ờ, mình đã về với huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Để uh, lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho cơ sở sản xuất của anh Thiện Và mình cũng đã thực hiện lắp đặt và chuyển giao công nghệ thành công cho anh Thiện rồi Trước màn hình đây là một con máy cắt F99 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Máy ờ, được mang thương hiệu Factor Thân ờ, và toàn bộ máy được sơn hoàn toàn bằng sơn tích điện Được mang trên mình là màu xanh ngọc lục bảo Màu độc quyền của công ty Factor Việt Nam mình cũng đã thực hiện lắp đặt và căn chỉnh góc độ và chuyển giao công nghệ hoàn thiện cho anh ờ, Thiện rồi và mình cũng ờ, giới thiệu sơ qua một ừ, số về uh, chi tiết về con máy F99 mới nhất của tháng 8 2020 này máy được uh, thiết kế là hai đầu máy một đầu máy cố định và một đầu máy di chuyển và motor công suất của mỗi đầu máy là 3 kW hai đầu máy là 6 kW đảm bảo cho anh em ờ, làm với khối lượng khối lượng công việc công trình nhiều thì ờ, mọi hệ thống bít tông thì ờ, được bên công ty chúng tôi là thiết kế hoàn toàn là bằng bít tông đúc nặng hoàn toàn 100% cả bê tông ờ, bao gồm cả bê tông đẩy góc bê tông đẩy chụp và bê tông kẹp thôi trước ờ, mặt bích là được ờ, làm bằng tấm thép nguyên khối được quay bằng CMC mạ chrome rất chi là sáng và đẹp và trên bảng điều khiển thì chúng tôi đã chuyển hóa hoàn toàn sang bằng tiếng Việt để cho anh em trong quá trình sử dụng thì anh em sẽ dễ dàng thao tác hơn và thước là thước nẹp nhôm inox Đấy. và được uh, tích hợp thêm ờ, một cái kính lúp và một cái đèn chiếu sáng để đảm bảo cho em anh em uh, làm việc về uh, điều kiện thiếu ánh sáng và tiếp theo là một con máy phay đầu đố thay dao nhanh mang thương hiệu Factor thì mình cũng đã thực hiện lắp đặt và căn chỉnh hoàn thiện một bộ dao sinh pha cho anh Thiện rồi và cũng đã thực hiện thay thử đấy, đấy. đây là đối chia vách kính và tiếp theo là một con máy đột dập sinh pha nhập khẩu 13 dao và mình cũng đã thực hiện cùng cơ sở của anh Thiện và hướng dẫn anh làm một bộ cửa bốn cánh và đã hoàn thiện như anh em đã thấy thì đây là một ờ, bộ cửa bốn cánh sinh pha Quảng Đông Đấy, được uh, hoàn thiện và sử dụng bản lề 4D Đấy, thì uh, rất chi là đẹp Đấy. anh em uh,